Chào anh em, lại sắp đến cái Tết 2020 rất nhiều anh em có nhu cầu đi chơi giải trí, chơi kiếm ăn, chơi Tết, chơi sóc đĩa bịp thì hôm nay đại lý cờ bạc bịp của mình sẽ làm một cái video về đồ chơi mới nhất này về đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất này để phục vụ cho anh em chơi cái Tết 2020 anh em nào trong năm đã thua tha, xa bờ thì tận dụng cái đồ chơi mới này để anh em vào bờ anh em kiếm cái Tết ấm cúng hơn còn anh em nào mà muốn có tiền đi chơi tết hoặc là muốn có một ít vốn để ra tết làm ăn thì anh em sử dụng cái đồ bịp mới này để anh em kiếm tí anh em nhé đấy rất nhiều anh em có phản ánh mình là khi đi chơi là anh em không luồn được cái quân vị hay bát đĩa gì cả thì với cái đồ chơi mới này anh em không phải luồn cái gì cả cơ sở mình sản xuất ra cái đồ chơi mới anh em đi chỉ cần đi tay không anh em vào sòng cái sới anh em đánh bại người ta luôn anh em nhé đấy anh em là xem video này của mình tới mờ thì cứ bấm phần HD bấm phần phân giải tốt nhất sẽ là rõ nét hơn anh em nào mà chưa đăng ký đăng ký kênh thì nhanh tay bấm phần đăng ký kênh để khi mình ra những đồ chơi mới về cờ bạc bịp sắp đi bịp hay bài lá bịp là anh em sẽ theo dõi được đồ chơi mới nếu anh em không sử dụng thì ít ra anh em cũng tránh được người ta bị bịp anh em nhé còn tôi, cái thời buổi bây giờ tôi khẳng định với anh em là không có chuyện là cờ xanh à, cờ bạc xanh chín nữa cờ gian bạc lọn hết anh em ạ à. anh em yên tâm là không cờ bạc xanh chín anh em phải tận dụng đồ bịp mời anh em đi kiếm một tí anh em nhé những người nào biết chưa biết thì anh em có thể bịp người ta mình không nói dài dòng nữa bây giờ mình sẽ đi test phần trực tiếp cho anh em xem để anh em biết được cái đồ này nó tinh vi và đẳng cấp như nào mà tôi nói là hiệu quả cực cao luôn qua được tất cả các thầy thợ luôn anh em đi chơi anh em chỉ cần đi tay không thôi đấy đấy là cái gì đây trên này anh em xem đây nhất nó là lúc từ la lô khi đi chơi anh em chỉ cần xoa cái nước từ la lô lên con vị này là anh em chơi được anh em ạ kèm theo đó là anh em phải cầm cái máy đen trắng này anh em để trên người anh em nhá cái máy đen trắng này sẽ bắt quân vị này qua bát đĩa khi nó có cái nước từ la lô thấm vào quân vị này rồi khi quân vị này nó úp hay ngửa về sấp đôi hay về lẻ hay về chẵn nó sẽ báo về cái máy này máy này sẽ đọc đọc hay báo cho anh em biết để anh em cảm nhận luôn đấy nguyên lý của nó thì mình nói này lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung đấy. bát đĩa gì xanh chín của người ta hết để chứng minh điều đó mình bây giờ mình test thử luôn bát đĩa xanh chín này đầu tiên là sòng sới to nó sẽ đi test nam châm anh em nhé bây giờ mình test thử cục nam châm này anh em này đây nam châm không hề hút như ngày xưa đi chơi nếu mà anh em chơi mà anh em có nam châm là họ lỏ luôn anh em nhé không chơi được đấy đây nam châm không hút này đĩa cũng không hút này anh em đĩa hoàn toàn thanh chín này anh em đĩa không đổ này bát cũng thế anh em nhé bát đĩa này đấy tiếp theo mình sẽ đi thử về cái ờ, soi trực tiếp cho anh em xem đây bát không tăng tích gì bát hoàn toàn xanh chín của sòng sới người ta luôn anh em anh em đi chơi anh em không cần buồn bát đĩa gì này đây bát đĩa không mười quân vị không tan luôn này anh em này soi luôn này anh em Đấy, không có tan tích gì nữa chứng minh cho anh em là đồ này là đẳng cấp như nào này mình không dùng đồ biệt gì để tương dựng video này rất nhiều cơ sở là không có đồ này anh em nhé không phải là ai có đâu anh em mua hàng tránh phải hàng giả anh em đến trực tiếp cơ sở anh em test hàng đúng hàng đến trên video thì anh em mua hàng anh em ạ còn không đúng thì anh em không lấy hàng Đấy. bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng này đầu tiên với cái máy này khi mua về này anh em mở cái máy này ra Đấy, lắp cho mình cái pin vào Đấy. lắp pin vào anh em gạt công tắc sang bên phải là bật này anh em này gạt công tắc sang bên phải là bật này lắp vào cái máy này anh em lưu ý nhá là phải để cao hơn đơn vị anh em để trên người mình là thoải mái rồi anh em không được để thấp hơn đơn vị đấy nhờ anh em bảo để thấp hơn là nó không báo à, nhờ anh em bảo là không báo hóa ra là anh em để thấp hơn đấy còn anh em phải để cao quân vị anh em để trên người này đây mình để mình gắn ở đây để cho anh em cảm nhận này đấy. còn với cái nước từ la lô này anh em mở cái lát này ra nước này ra em xoa vào đó bốn đầu ngón tay cho mình này xoa bốn đầu ngón tay nhé anh em sẽ chấm vào quân vị cho mình nhá đây nói chung là tùy theo anh em anh em có thể xoa trước vào một lá bài anh cắt được hay là anh em có thể là uh, đến anh em giả vờ như mình đây giả vờ trò bốn quân vị đây mình xoa bốn con tay mình trò bốn quân vị này đấy anh em lưu ý là chỉ xoa bốn trắng hoặc bốn đen đấy nhá không được xoa hai trắng hai đen máy nó sẽ bị loạn không bắt được khi bốn trắng bốn đen là thấm con vị con vị úp hay ngửa nó sẽ báo về cái máy đen trắng này cho anh em biết và anh em cảm nhận nguyên lý mình đã nói rồi lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không hề dung anh em ạ bây giờ mình sẽ đi test trực tiếp cho anh em xem độ chuẩn xác của nó như nào anh em nhé đây sắp này độ xa của nó khoảng được 2 mét anh em ạ máy báo dung một rất là rõ ràng nhưng nguyên lý mình vừa đã nói trong bát trong đĩa là lẻ anh em có bao nhiêu anh em đánh tất là lẻ khẳng định anh em trong bát trong đĩa lẻ đánh cả loại lẻ luôn này anh em này ba đen này anh em này thử tiếp này dung hai nó là sấp đôi anh em nhé khẳng định với anh em trong bát trong đĩa nó nhảy cầu lẻ sang cầu sấp đôi này anh em này chuẩn xác 100 trăm luôn chồng vị để vị đúng báo hết cho anh em anh em nhé thử tiếp này anh em mua hàng cứ qua trực tiếp thử hàng đúng trên video thì anh em lấy không đúng thì anh em không lấy anh em ạ máy vẫn giữ nguyên vị trong bát trong đĩa vẫn là sấp đôi anh em có bao nhiêu anh em vẫn đánh mặt chặn cho mình này mở bát này vẫn sấp đôi này anh em này máy lại rung một lại nhảy cầu từ lẻ sang uh, sấp đôi anh em nhá có bao nhiêu anh em đánh tất bằng lẻ này đấy chuẩn xác này từ sấp đôi sang lẻ nên mình nói lộ đây đánh tất bằng lẻ này tiếp này mấy lại rung hai nó lại nhảy sang cầu sấp đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt chắn anh em nhé chuẩn xác 100 trăm mình kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa này vẫn giữ nguyên vị anh em có bao nhiêu anh em vẫn đánh bệt cầu cho mình đánh tất cả loại này chẵn này xuất đôi này anh em này mở phát này chuẩn xác 100 mình kỷ niệm đây một tiếng bạc cuối nữa anh em nhé dung một đó là nhảy sang cầu lẻ anh em có bao nhiêu đánh tất tất mặt lẻ này mở bát này Đấy. chuẩn xác 100 trăm không có sai sai lệch gì khi mua hàng anh em đến trực tiếp cơ sở mình test hàng đúng như chữ em hàng trên trên video thì anh em lấy hàng anh em ạ để tránh phải hàng giả anh em nhé lên mua những cơ sở uy tín làm ăn lâu năm khi chơi xong anh em tháo cái đầu này ra anh em cất cái này đi để lâu nó pin trong này nó sẽ hỏng máy anh em ơi Đấy. ngoài cái đồ sóc đĩa biệt ra thì rất nhiều đồ bịp nhà mình đều có hết anh em cần tư vấn anh em đi chơi như nào em mua cái gì anh em bố trí sòng sới sân bãi như nào alo cho mình qua số điện thoại 098703 thứ hai hoặc 092883 thứ hai mình sẽ tư vấn cho anh em để cho anh em thắng mọi cuộc chơi anh em nhé anh em mang tiền về nhà cho vợ cho con cảm ơn anh em xem clip này của mình xin chào tạm biệt anh em